Cáp thả thính ngày Tết, có mai có quất có đào có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm. Lớn rồi vẫn thích lì xì nhận cả phong bì nhận cả người yêu. Người ta sắm Tết rộn ràng riêng anh chỉ muốn sắm nàng về thôi. 30 thì đón giao thừa còn em chưa có anh nào đón đưa. Thu nhập ngày Tết của tôi thiếu cậu nữa là tròn một cuộc tình. Anh Quyền ơi làm thơ tán trúc được 50.000 tim Quyền ơi Quyền ơi Quyền ơi Quyền ơi Làm thơ tán trúc được 50.000 tim uh, yêu chung như mối tình đầu yêu chung vài bữa anh sâu bước đến nhà em bóng xế tà vừa vào đến ngó má em la lòm khòm dưới bếp ba cầm búa thấp thoáng xa xa bóng chổi trà từ xa chổi búa bay tới tấp anh liền hấp tấp tới van xin Xin rằng cho con được hỏi cưới Bởi con đã dính lưới tình của em Anh Trường làm thơ tặng duyên á Đơn giản Em ơi Bực cả mình đi Ồ, đơn giản nghe nhá nghe nhá Duyên ơi Tết đến xuân về Liệu Duyên có muốn cận kề bên anh Tim nhau hương thơm bán Quỳnh nhá Em ơi áp lực cả mình đi oh, Đơn giản nghe nhá Chẳng giáp hay như đen vâu Nhưng yêu Quỳnh chẳng ai bằng anh đâu Anh như con gạo Em như một cành nho xanh Khi con trẻ và đẹp Làm thơ tán Dương Xuân Trường à Vào đấy Vũ trụ của người ta là màu đen huyền bí Vũ trụ em bé tí thu nhỏ lại là trường Gửi tặng em một cành tiếng cá Cưới em về, em là má, còn anh làm ba Thách anh Trường Tán Thủy á Em ơi, ấp ức mình đi. Ờ, nghe nhá Thủy ơi, em ở nơi đâu Để anh còn biết cưỡi trâu rước làng nhà anh chẳng có gì sang mỗi cái xúc xích mộng nàng không chê tim không dám khen cậu vì sợ sẽ thừa mất đặt cậu vào vị trí trong tim tớ chắc sẽ vừa nhé Và sau đây là câu thơ Tán Ly Lâng lâng một chút gió chiều Bâng quăng một chút đánh liều yêu ly Damn Ui <laughs> Em biết đây là gì không? Đây là cần số Còn đây là cái cần tăng dân số Muốn đi nhanh thì vào số Còn muốn tăng dân số thì gặp anh Xuân này vẫn giống xuân xưa Vẫn đi giết nhựa Vẫn chưa có bồ Tết này vẫn giống Tết xưa Vẫn đi tổng tộc Vẫn thừa yên sau Người ta giàu Người ta nuôi cơm em ba bữa Còn anh nghèo Anh đóng cửa ứ ừ, gì cửa Trời này vui anh em ơi Tình yêu của em dành cho anh ấy Thì cũng giống như số 4 và số 6 vậy Vì nó quanh năm Nếu biết ngày mai anh lấy vợ Em về lấy chồng thế là xong 20 năm sau con em lớn Sáng tán con anh trả nợ lòng Em nghĩ chúng mình á đã đến lúc đi hai ngã bởi vì hai là nhì nhì ngã bằng nhà nghỉ tình yêu lớn như động vô hạn không yêu tao là đạn vô học em không giỏi ăn ảnh nhưng bỏ dấu hỏi trái đất hình tròn trốn mà không kỹ là còn gặp anh rồi anh sẽ cưới vợ thôi yêu mình em không thêm một ai và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh